rằng tình đôi ta sẽ luôn bền lâu hạnh phúc là ở cạnh nhau suốt kiếp vượt qua bao buồn lo hiểm nguy gian khó trắng sáng giàu chỉ cần ta có nhau suốt đời dù là khoảng cách có xa hay gần núi cao bi lớn song song thì tình anh đây nguyện mãi yêu sẽ không phụ lòng tình yêu đủ lớn để lo cho em đó